hai tháng có ngày nào ngồi không nhưng sao vẫn nghèo đời vẫn còn gieo nêu phải chi tôi mang thân lười biếng phải chi tôi đam mê phù phiếm sao ông trời chẳng thế nào nhiều đêm trái gió chứ trời không ai người thân không có biết làm sao đây đời trai bôn ba vàn neo nghèo mang cho ta sầu heo cuộc đời ơi biết nơi đâu là bờ, thấm thoát qua nhanh từ khi ra chốn quê nghèo phần bèo kiếp sống nổi trôi nhớ lũy che làng nhớ mẹ già tóc trắng pha sương chiều xa đầu ngõ trông về phương xa đó thằng con bạt gió sao lâu rồi không thấy nó về thăm nghèo ơi đừng theo nữa để đời thôi lênh mấy chục tuổi đầu mà vẫn còn trong tranh Mẹ mong em thơ chiều ngóng Còn tôi phương xa bạt sông Biết ngày nào sẽ quay trở về quê nghèo phần bèo kiếp sống nổi trôi nhớ lũy tre làng nhớ mẹ già tóc trắng pha sương chiều xa đầu ngõ trông về phương xa đó thằng con bạc gió sao lâu rồi không thấy nó về thăm nghèo ơi đừng theo nữa để đời đời thôi lênh đênh mấy chục tuổi đầu mà vẫn còn trong tranh mẹ mong em thơ chiều ngóng còn tôi phương xa bạt sông biết ngày nào sẽ quay trở về mẹ mong em thơ chiều ngóng còn tôi phương xa bạt sông biết ngày nào sẽ quay trở về sống bên em sẽ muôn đời dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm lạy trời được yêu mãi nhau người ơi đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi thế gian ơi sao nhiều cay đắng vẫn đắm say người cũng xa ta rồi ngồi ôm vết thương lòng đớn đau nghe tình rên xiết trong tim sầu mùa thu lá bay em đã đi rồi vỡ tan ôi bao giấc mộng giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy sống bên em sẽ muôn đời dấu cho mưa rơi đã mòn tháng năm lạy trời được yêu mãi nhau người ơi đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi thế gian ơi sao nhiều cay đắng vẫn đắm say người cũng xa ta rồi ngồi ôm vết thương lòng đớn đau nghe tình rên xiết trong tim sâu mùa thu lá bay em đã đi rồi vỡ tan ôi bao giấc giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy ngày xưa khi còn con gái trai con như mẹ trách thì trách nhớ mẹ thương cha trách vì nhau đời mình con gái con như mẹ trách thì trách ai khóc cho nhiều để rồi như không nhớ thương hoài bóng mẹ bên sông chút trầu cao giờ thì đã héo duyên tơ tầm suốt đời mang The. anh nhớ lại ngậm ngùi nhớ mong duyên số nghèo dám trách chi ai thà để em hạnh phúc bên người sông trong giàu sang nhung gấm hơn là phần nghèo túng thiếu thôi cam đành mất người mình có nợ nên mình phải cách xa nhau ngày mai em vui duyên mới bên người sang sông con sao xô lòng anh nhớ lại ngậm ngùi nhớ mong duyên số nghèo dám trách chi ai thà để hạnh phúc bên người sống trong giàu sang nhung gấm hơn là phần nghèo túng thiếu thôi cam đành mất người mình sống trong giàu sang nhung gấm hơn là phần nghèo túng thiếu thôi cam đành mất người mình con đò xưa biết người xưa kia giờ sang sông biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chỉ giờ như đã phai dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau liều cành vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao trăng vàng trăm năm tình ngàn năm ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu đò ai không bến câu họ buồn biết trôi về đâu nhung nhớ cung đành ru lại câu họ thủy chung nhung nhớ cung đành như một con đò lẻ cùng bão tố mưa dầm ước con đò lòng nghe buộc giá con đò bóng quay về đây thấy người xưa kia gặp không ai thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cung đành ru lại câu hò thủy chung thủy chung Nhung nhớ cung đành như một con đỏ lẻ Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò xưa Lòng nghe buộc giá con đò bóng quay về đây thấy người xưa kia gặp không ai Thương lòng chỉ hai trào nước mắt Giận lắm cung đành ru lại câu hò thủy chung Giận lắm cung đành ru lại câu hò thủy chung sao nên đôi đã yêu nhau rồi trước sau thôi đành dừng lên đám cưới cho có lệ mà thôi sáng đón cô dâu người đi ngoài phố để mặc đơn sơ còn cô dâu mới tóc không cài hoa đâu có bao nhiêu đàn trai đàn gái đêm hơn hai chục người bạn bè anh giấu hết không mời một ai chú dê ngâm nuôi tay bưng khay chầu mà nghe chúa xót trong lễ hợp hôn nào ai biết đâu niềm đau trong đừng buồn nhé em mình còn đôi tay mình lo tương lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ồn dĩ vàng thấy càng gần dâu mới tóc không cài hoa đâu có bao nhiêu đàn trai đàn gái đến hơn hai chục người bạn bè tuy đông nhưng đành dấu hết không mời ngâm nguôi tay bưng khay chầu mà nghe chúa xót trong lễ hợp hôn nào ai biết đâu niềm đau trong lòng đừng buồn nhé em mình còn đôi tay mình lo tương lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ôn dĩ vang thấy càng gần nhau đừng buồn nhé em mình còn đôi tay mình lo tương lai biết đâu sao ta sang giàu ngồi ồn dĩ vang thấy càng gần hoa ngất một nụ bao răng hoa trong tàn em thương lo sợ tình ta sẽ lơ là và tháng qua dù có bao giờ cánh hoa tình này không vỡ tan dừng chiều răng mây tím nhưng khi hành cuốn lục dãi nỡ bên suối nhỏ dừng đây ngắm mây trời Gửi anh nhớ lại ngày ấy chưa xa bây giờ đời sẽ đổi chiều rằng mây tím nhưng khi hành cuốn lục sương chiều buồn gặp loài hoa tím dài ¡Gracias! xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoàng lòng ra thương nhớ nhớ đến tôi lóng khom đi tìm con gặp người em hân hoan đứng đón anh về nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng khi tôi về nghẹn ngào trong nắng tưởng gặp mẹ tôi dưng dưng đứng đón con về nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời không lời biệt lý cuối cùng trước khi phân kỳ chạnh lòng thương nhớ những phút xưa phút xưa xưa qua rồi lạnh lùng tương bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồ mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi rằng ai in sâu trong lòng tôi đường xưa còn đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi trời càng về khuya đêm hát hiu sương lạnh ra lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga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 về trên sân ga trời càng về khuya đêm hát hiu sương lạnh xa lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga trao xui hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt ly em chớ buồn mà chi thôi em hãy về đi em chớ sâu bi bởi tình còn mang chia ly xui khi mới gặp em yêu em nào hay duyên tình dở dang trách em sao quá phù phàng em ơi em ơi thôi còn gì đâu để nhớ thôi còn gì đâu để chớ còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười thủy chung lứa đôi thế không đôi ngôi thôi em nhắc làm chi em hãy về đi hết rồi còn chi em ơi nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thôi all. gì đâu để chớ còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thế không đôi ngôi thôi em nhắc làm chi em hãy về đi hết rồi còn chi em ơi nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi thần ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi tay trắng đời là phù du đã sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua người ơi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 xa nhắn thế không lo lắng u buồn chẳng nỗi tiếc buồn phiền trên thế sự nơi chân và phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lòng lừa vì kiếp người sẽ vội qua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 xa nhân trắng tay yêu em nhiều bao năm ngày cứ sợ tình với kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa ngâm ngồi thương tiếc riêng ta tìm đâu giây phút mặn mà vẫn nghèo như con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bên kiếp mong manh bao ngày sâu ngập mãi xuân xanh đường về hôm nay vắng tanh mưa lạnh lùng qua mái tranh xưa tranh lòng thương nhớ bơ vơ nhân thế ơi sao mà hững hờ từ lâu âm thầm sống kiếp nghèo nàn bao cuộc thân phận nghèo nên lòng giam tránh chi ai làm người ai không ước cao mơ sang giàu lời danh quyền quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chúa cay cuộc đời bon chen đổi thay bao cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ chiều như con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bên bồng bềnh duyên kiếp mong manh bao ngày sâu ngập mãi xuân xanh đường về hôm nay vắng tanh mưa lạnh lùng qua mái tranh xưa tranh lòng thương nhớ bờ vơ nhân thế ơi sao mà hững theo nàng bao cuộc tình bao lần giang dở trong tôi bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình thân phận nghèo nên lòng giam trách chi ai làm người ai không ước cao mơ sang giàu lời danh quyền quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chúa cay cuộc đời bon chen đổi thay bao cuộc tình mua bán trao tay lấy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo lấy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ thấy sao nào nào tựa như giấc mơ phương nào từ khi gặp em anh buồn lòng anh thầm nghe vẫn vương từ sao ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương ngày mong gặp em hoài cho lòng vơi hết đắng cay xin em chớ vội lấy chồng như người ta hạt lá diêu bông như người ta trách lá diêu bông chờ em chờ hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp với hết hẹn em kiếp sau ta gặp đành ôm mối tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp trao cho em những khi tâm hồn xa xôi còn lại mình anh dưới sương chiều tìm nhau trong màu hoa băng xê tím chơi vơi tìm nhau trong mơ dắt nhau sang bờ yên vui hòa lòng đêm ngàn sâu bấy chữ hết rồi em về vui bên nhớ người đó và tôi chung trời cách nhau mây nhau theo duyên mới lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta giấc mơ hơi ấm con tim để tháng năm thôi lạnh câm. nếu xưa đôi mình chưa lần đường quê chúng lối nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau chuyến xa duyên sao khi biết quê em cần thơ rồi mình chia tay khi sẽ về bên nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ mời mùa hè mời anh ghé lại vườn nhà em cây trái nếp thầm nghĩ có phải tơ hồng đã lầm sẽ kết tình để rồi hai chúng mình được gặp nhau trên chuyến xe xây mộng ước duyên này nhưng có ai đâu ngờ bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan phơi Sáng sang nhang lên xe hoa bỏ bên một mình ngồi bên sông mình mang bao hình bóng tôi bước cô đơn lang thang trở về lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe cho mối duyên dở dàng nàng đành lòng sang ngang lên xe hoa bỏ bên một mình ngồi bên sông mình mang bao hình bóng tôi bước cô đơn lang thang trở về lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe tôi bước cô đơn lang thang trở về lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe hay mang tình lỡ làng hay mang sầu hoang vắng chiều nay nghe như hôn thắm lạnh nhìn hoa băng xê gửi tình anh hoa xưa đây mà người em yêu đâu mong sao tìm thấy lại cho nhau mộng ngày nay trời mưa gió tim em sang thuyền rồi suối dòng về bên mơ còn đâu em gái thơ tình ta như giấc mơ hồn ai ngẩn ngơ yêu ai yêu tròn đời tình này còn lưu luyến hoa nay phai màu rồi với dòng tình đến đâu bài thơ ôi chứa chan cành hoa như nát tan và tình cô đơn từ là màu hoa yêu đương hay mang tình lỡ làng hay mang sầu hoang vắng chiều nay nghe như hôn thắm lạnh nhìn hoa băng xê gửi tình anh hoa xưa đây mà người em yêu đâu mong sao tìm thấy lại cho nhau mộng ngày nào hoa xưa đây mà người em yêu đâu mong sao tìm thấy lại cho nhau mộng ngày số mối tình ta khắc đậm tên để rồi xa cách nhau để rồi bao anh đắng cay ngày mới quen nhau hai đứa hẹn hò tình ngàn năm tình không hề nhạt phai dần trăng xưa chứng minh tình đôi lứa một mình bông ô môi rơi đầy trước ngò theo gió chiều trôi cuốn tình ta bông ô môi còn đây bao nỗi nhớ dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn anh một mình bông ô môi rơi đầy trước ngò theo gió chiều trôi cuốn tình ta bông ô môi còn đây bao nỗi nhớ dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn anh bỗng ô môi còn đây bao nỗi nhớ dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai em mạnh khăn hồng đó có tên hai đứa màu chưa nhỏ giận hơn chi nhau để rồi luyến nhớ lối về lỡ gặp hững hờ ngoảnh mặt che non làm ngơ trả lại cho em tình thương ngỏ ý với anh em hứa hẹn duyên một ngày xa nhau nụ cười héo hắt có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy anh đi gục đầu tình nhớ nếu mình thôi dần làm quen anh xin làm gió quạt mềm mua lùa tay thì biếu em tại anh hôm ấy nào phải tại em anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mềm giận hơn hai hôm dài như một tháng ghét anh đôi ba bữa bằng năm một người ra đi một người ghé nói nắm tay hết giận hết hờn để trong giấc mơ thôi chập chân gió quạt mềm mùa lùa tay thì biếu em tại anh hôm ấy nào phải tại em anh hứa đợi rồi anh quên để mưa hôn lên tóc mềm giận hơn hai hôm dài như một tháng ghét anh đôi ba bữa bằng năm một người ra đi một người ghé nói nắm tay hết giận hết hờn để trong giấc mơ thôi chập chân một người ra đi một người ghé nói nắm tay hết giận hết hờn để trong giấc mơ thôi chập chờn ghi thêm lần nhớ có ai lỡ duyên ban đầu thông cảm được nỗi niềm đau thôi còn gì đâu người đã xa rồi nghẹn ngào trông lên trắng đôi bàn tay tình yêu cũng như mây răng đầu núi gió đưa vút qua chân trời cho một người nhớ một người ôi năm ngón tay gầy che làn môi thơ dài cành hoa dài ở đây tím màu hoang khắc khoai chia ly có hoa phường xưa và hoa nắng lung linh vương ngập lối tiếng ve khóc than bên đồi cho một người khóc dài ở đây tím màu hoang khắc khoai có hoa phường xưa và hoa nắng lung linh vương ngập lối tiếng ve khóc than bên đồi cho một người khóc một người tiếng ve khóc than bên đồi cho một người khóc thấu